Dạ, yeah. uh, TV256 xin um, mến chào quý anh chị em nha Dạ, yeah, hôm nay thì uh, ờ, TV256 muốn uh, đồng hành biểu tình uh, cùng với đồng bào trong nước ha Thì trước hết uh, TV cho quý anh chị em coi cái biểu ngữ Stop Bullshit stop bullshit tv 256 muốn là thấy quý, vị chị thấy không stop bullshit nha rồi thứ hai là Lian Man cút khỏi Việt Nam cút khỏi Việt Nam Lian Man cút khỏi Việt Nam Formosa cũng thế Formosa cút khỏi Việt Nam Formosa cút khỏi Việt Nam và có một biểu ngữ khác là giải tán đảng cộng sản việt nam giải tán đảng cộng sản việt nam hôm nay uh, tv 26 muốn uh, chia sẻ cái cái cái lá cờ này của uh, của một người Mỹ mà khi ờ, TV256 vào ờ, vào học ở trường đại học đó thì có người Mỹ họ họ tặng cho một lá lá cờ lá cờ này đến từ nước Việt Nam nha quý anh chị đến từ nước Việt Nam thành ra cái màu cờ đó nó nó nó vàng đậm lắm chứ nó không phải giống như ờ, cái cái cái màu cờ mà mà vàng như là hiện nay nhưng mà tại vì lá cờ này nó từ ở trong nước từ trong nước đem ra thành ra TV256 vẫn là ờ, cất giữ cho đến ngày hôm nay còn lá cờ bên cạnh thì 26 là mình mua không biết từ bao lâu rồi mình mua có thể là mấy chục năm rồi đó cái lá cờ này đó mình mua là mấy chục năm rồi để đây đi không thấy hả à? Ờ. để gì là trước mặt rồi xích qua bên đây đi cũng không thấy thôi kể nó để ờ, để đây đi khỏi đụng nó Được. chỗ này để cũng được nữa đấy để được mà sao không được đâu kỳ quá thôi thôi để qua một bên đi dạ yeah, đó là những cái ờ, biểu ngữ mà TV ờ, chia sẻ với quý anh chị em nghe Formosa cút khỏi Việt Nam Liên Man cút khỏi Việt Nam giải tán đảng cộng sản Việt Nam Dạ chờ bạn ờ, Văn Vũ nha Coi như à, à, Bắt đầu ngày hôm nay đó TV cũng muốn rồi là Sự thật thì nó cũng chẳng phải là cái gì Nhưng mà mình tỏ cái lòng Cái lòng thành gọi là ủng hộ sự đấu tranh của quý anh chị em trong nước thì ừ, TV cũng xin gọi là tuyệt thực tuyệt thực là không có ăn thôi mà sự thật là mình không biết mình ờ, chịu đựng được bao nhiêu ngày nha thành ra thành ra mình cũng không có nói trước là bao nhiêu ngày nhưng mà TV sẽ gọi là xuất hiện mỗi ngày ở trên ờ, diễn đàn TV 256 để mà quý vị có thể ờ, thấy ờ, cái tình trạng uh, sức khỏe của TV256 nhưng mà mình nghĩ không có gì đâu tại vì hồi xưa đó mình cũng đã tuyệt thực được uh, 5 ngày rồi 5 ngày không ăn mà chỉ có uống nước không nhưng mà mình cũng uh, qua qua được chứ không phải là không nhưng mà đến ngày thứ năm là mình <laughs> coi như là mình chịu không nổi Ờ, thấy trái chuối thèm vả rồi cái lại lại ờ, ăn trái chuối đầu tiên thành ra coi như là mình ờ, hỗ trợ cái cái cái cái cái sự chiến đấu của quý anh chị em trong nước mà theo qua cái sự kiện mà anh mà Vương Văn Thả đó Bây giờ cái câu chuyện của anh Vương Văn Thả gần như là cả thế giới biết đến hết. Qua các tòa đại sứ rồi ờ, có người ờ, của tòa đại sứ đến để mà có thể là tìm hiểu về anh Vương Văn Thả. Thì nói thật mình rất là vĩnh tâm. Mình thấy đó rất là vĩnh tâm là đó là cái thành quả mà anh Vương Văn Thả đã đạt được. Ừ. Thì mình coi anh Vương Văn Thả giống như là một người anh hùng để cứu lấy cái đất nước này để cứu quê hương Việt Nam của chúng ta thì à, khi mà tất cả các tòa đại sứ những à, nhà ngoại giao đó mà người ta biết đến hết rồi người ta biết hết rồi câu chuyện của à, anh Vương Văn Thả và người ta cũng thấy rõ tất cả những tất cả những cái vi phạm nhân quyền của cái nhà nước ờ, Cộng sản Việt Nam thì đó là TV nghĩ rằng là đến bây giờ thì có lẽ là trong nội một hai ngày nữa thôi thì anh ờ, Vương Văn Thả sẽ sẽ được tiếp tới đầy đủ không sao đâu thành ra đó uh, Bây giờ là chúng ta lo cái ngày mà 30 tháng 4 sắp đến Coi như là bây giờ hôm nay đó là bước qua cái ngày 30 tháng 4 Thì ờ, sự thật TV không hứa nha Cái vấn đề mà tuyệt thực á, TV xin lỗi là mình không có hứa <laughs> được bao nhiêu ngày Mình ờ, gọi là tuyệt thực rồi là đến lúc nào được thì hay lúc đó Nghe không? Chứ không hứa là nhiều khi ờ, cái vấn đề tuyệt thực mà có thể ở hải ngoại thì nó rất là khó nó không phải giống như có thể ở trong tù thì có thể mình mình chịu đựng được phải không nhưng mà ở hải ngoại đó mình cảm thấy rất là khó mình không biết là trong tù khó hay là hải ngoại khó nhưng mình thấy hải ngoại rất là khó khăn là tại vì trước mặt mình đó <laughs> nó đủ thứ cám dỗ đồ ăn đồ uống rồi dư thừa quá rồi nó cám dỗ quá rồi nhiều khi mình chịu không nổi nhưng mình uh, ráng sức mình ráng sức mình chịu đựng được uh, coi coi uh, mình sẽ chịu đựng được uh, bao nhiêu ngày dạ yeah. thì uh, qua cái sự kiện uh, ông Vương Văn Thả thì uh, chúng ta thấy rõ ràng rằng là ông Vương Văn Thả đã lót được cái đường cho tất cả chúng ta đi không cần sợ gì hết ông vương văn thả cũng là cũng là đưa ra cái cái cái, cái lá cờ vàng và chào à, tôi đơn phương nha thành ra và kêu gọi đồng bào rồi là toàn quốc gọi là hưởng ứng cái cái lá cờ vàng ba sọc đỏ kêu gọi là đồng bào biểu tình bằng cái lá cờ vàng ba sọc đỏ và thi thúy thấy cảm thấy cái điều này là hay điều này là đúng thi thúy nghĩ rằng là hoàn toàn nó đi hợp với luật pháp của <laughs> cộng hòa xã hội chủ nghĩa tuy vậy đó nhưng mà nó đi nó nó hợp với luật pháp cộng hòa xã hội chủ nghĩa tại vì đó họ không không có một cái luật nào để mà cấm gọi là ờ, người dân yêu thương cái lá cờ tổ quốc của mình phải nói thẳng như vậy mình mình dạch ra tất cả các các bản hiến pháp rồi đạo luật chưa có từng một cái đạo luật nào mà cấm người cấm đồng bào gọi là yêu mến cái lá cờ tổ quốc của mình đó là cái điểm chính mà chúng ta cần phải thực hiện cho cho bằng được mình á 30 tới tháng 4 mình dương cái lá cờ vàng ba sọc đỏ nó tốt hơn hàng trăm hàng ngàn lần mà người dân sử dụng cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến của giặc Tàu mình đem cái lá cờ Phúc Kiến của giặc Tàu mà mình trưng là vào ngày 30 tháng 4 thì quý anh chị em thấy như thế nào tất cả các anh chị em tìm hiểu về ờ, về Google cái lá cờ đỏ sao vàng nó phát nguồn từ lá cờ tỉnh Phúc Kiến vào một năm năm 1933 tất cả mọi người đều biết điều đó có thể những cái người mà cộng sản thì họ cuồng tính cuồng hồ họ không cần phải phải phải đọc những cái tài liệu đó nhưng tất cả TV nghĩ tất cả người dân đều hiểu điều đó không thành ra đó lá cờ tổ quốc của mình thì mình phải nên sử dụng. Mình xuống đường cầm lá cờ vàng ba sọc đỏ. Biết bao nhiêu đã người đã cầm lá cờ vàng ba sọc đỏ. Mình thấy mình thấy đâu có bị bắt tù gì đâu. Tại vì nó không có cái cái cớ để mà nó bắt mình. Luật pháp đâu có đâu có cấm người dân mà sử dụng cái lá cờ tổ quốc của mình chúng ta thấy nè Nguyễn Viết Dũng nè Đỗ Thanh Vân nè rồi à, Lâm Ngân Mai nè rồi cụ tả Trí Hải nè rồi à, Vương Văn Thả nè biết bao nhiêu người sử dụng cái lá cờ vàng ba sụp đỏ mà họ vẫn còn tiếp tục đấu tranh đó tại sao chúng ta phải sợ mà mà cầm lá cờ vàng ba sọc đỏ như vậy và đồng bào Hà Tĩnh, chúng ta thấy những cái đoạn mà ờ, hàng ngàn đồng bào và Hà Tĩnh sử dụng lá cờ vàng ba sọc đỏ thì chúng ta biết rằng là đây là cái lá cờ tổ quốc thật sự và đây là lá cờ chính nghĩa cái lá cờ đó được sử dụng trên gọi là 3-4 triệu người Việt hải ngoại. Nơi nào có cộng đồng hải ngoại là người ta hưởng ứng cái lá cờ uh, vàng bã sập đỏ. Mọi người đều hiểu rằng cái lá cờ này là người ta gọi là lá cờ truyền thống. Truyền thống có nghĩa là nó có từ xưa rồi, nó có từ xưa rồi nó nó biến đổi theo cái theo cái năm tháng là cái nền vàng đó căn bản đó là có từ xưa là thời mà hai bà trưng là người ta đã có cái câu thơ là đầu voi phất ngọn cờ vàng chúng ta thấy cái điểm đó không thì từ cái cái cái nền tảng mà vàng đó nó biến thiên từ từ đến ba sọc đỏ là cái lá cờ nó cũng có cái những cái giai đoạn thăng trầm thăng trầm rồi nó nó thay đổi anh đặt à, máy nghiêng xuống một chút thì nhìn dễ hơn à máy nghiêng xuống một chút sự thật TV không dám sửa ráng nghe ráng à, quý anh chị em à, có nhìn thì thì thì chắc cũng được sửa tới sửa lui nó rớt <laughs> thành ra cái này nó hơi khó tạm được đi ừ đó TV muốn chia sẻ với quý anh chị em đó là cái cờ vàng ba sọc đỏ được gọi là cái lá cờ tổ quốc nó xứng đáng nó danh dự hơn là cái lá cờ của tàu cái lá cờ trăm phần trăm là của tàu cờ đỏ sao vàng là của giặc tàu của tỉnh Phúc Kiến đã sử dụng từ năm 1933 nếu quý anh chị em không tin á thì thì uh, trích lục ra những cái cái đài phát uh, đài truyền hình mà VTV1 khi mà chiếu cái phim mà Trường Chinh hoặc là các anh sẽ các bạn đã tìm cái phim Trường Chinh ở trên internet đúng không? Trường Chinh ở trên internet mà nói tiếng Tàu thì tất cả đều sử dụng cái lá cờ đỏ sao vàng hết. Người Tàu sử dụng cái lá đợt cờ đỏ sao vàng ở tỉnh Phúc Kiến đó. Đó là bằng chứng cho chúng ta thấy rằng là Hồ Chí Minh là một tên gián điệp Tàu và đã sử dụng cái lá cờ đỏ sao vàng để sau này thôn tính được Việt Nam và dùng cái lá cờ đỏ sao vàng như vậy coi như là Việt Nam sẽ trở thành một ngôi sao thứ năm à, mông hồi mãn tạng bây giờ Việt Nam nữa là nước thứ năm là là năm nước nhỏ này gọi là làm cái thân khuyển mã làm cái thân nô lệ cho một cái ngôi sao lớn của cái cờ tàu cờ Trung Quốc hiện nay nữa. là cái ngôi sao lớn tượng trưng cho là Đại Hán nó rõ ràng như vậy thôi thành ra đó các anh chị em đó tự nhiên xuống đường với lá cờ vàng không sao ấy. biết bao nhiêu người mà, mà chiến sĩ đấu tranh rồi nguyễn quyết dũng hồng thái hoàng rất là nhiều người sử dụng lá cờ vàng luật pháp đâu có cớ mà bắt hết nhớ là trong ờ, trong cái cái cái luật pháp của Việt Cộng đó thì mấy cái nhà cầm quyền thường hay nói rằng là những cái gì mà không không có bị cấm đó, thì người dân có quyền làm nhớ như vậy cái đó là mình đâu có bị cấm đâu nó đâu có vào cái luật pháp mà cấm cái dùng cái sử dụng cái lá cờ tổ quốc đâu thành ra mình cứ hiên ngang cầm cái lá cờ tổ quốc không sao và và bằng chứng là anh Vương Văn Thả đó anh Vương Văn Thả sử dụng cái lá cờ vàng mà đến bây giờ thì vẫn tốt đẹp thôi nó không có cách gì mà nó nó nó nó, nó cấm người dân mà sử dụng ờ, yêu cái lá cờ vàng yêu cái lá cờ tổ quốc của mình thế thiệt đó là cái cái cờ vàng nó đã có từ lâu là đúng như vậy chúng ta ta nhớ đến cái lịch sử của chúng ta là thời kỳ mà đinh bộ lĩnh cũng vậy thời ờ, kỳ đinh bộ lĩnh mà cờ lau phát dùng cái cái cái, cái cờ lau đó là cái, cái cờ lau đó là cũng như là cái cờ vàng rồi cũng có cái màu vàng sậm rồi. cờ lau tập trận đó là của đinh bộ lĩnh nó bằng chứng cho ta, ta thấy là như vậy sự thật là cách đây 10.000 năm 10.000 năm là người ta nói về cái dân um, minh lúa nước dân minh lúa nước là nước Việt Nam của chúng ta đó là nó nằm trong cái cái, cái thời đại mà văn minh lúa nước lúa, lúa nước mà chúng ta thấy qua cái hình ảnh lịch sử đó là bánh dày bánh trưng chào bạn ngọc giàu nha chào bạn ngọc giàu bánh dày bánh trưng là nền văn minh lúa nước đó là họ sử dụng cái cái cái cây lúa để mà làm ra hộp gạo họ trồng cái lúa để mà làm ra hộp gạo làm nên cái thức ăn và họ uh, gia súc thì họ dùng gia súc chăn nuôi để mà mà làm đến thức ăn là gà vịt trâu bò đại khái heo vậy thôi những cái gia súc như vậy thôi chứ không không phải là đồ họ họ vào rừng mà họ săn thú bắn thú giống như là nền văn minh gọi là du mục đó. nền văn minh du mục nó phát ờ, từ thời xưa mà mình hiểu là thời mông cổ rồi đó mông cổ là mình coi là giống như là một cái quốc gia à, văn minh du mục đó. tàu cũng vậy tàu mông cổ thì nó cũng giống giống nhau thôi thì họ đó thường thường là họ họ gọi là đi chiếm cánh rừng này rồi họ săn thú hết rồi họ chiếm đến cánh rừng khác thành ra họ cứ di chuyển khắp khắp khắp nơi nơi nào mà giết thú được là họ giết thú chứ họ không có mà khả năng để mà trồng trọt để mà mà nuôi sống cái cái cái bản thân của mình tất cả là họ đi giết thú không trồng trọt thì ít lắm thì vì mà cái vấn đề mà họ giết thú nhiều thì họ họ thấy cái cái cái máu nhiều rất TV256 nghĩ thế họ nhìn thấy giết con này con đỏ thì cái máu họ thấy máu nhiều thì sau này họ sẽ sử dụng cái cái lá cờ máu của cái nền tảng của họ là cái màu đỏ còn mình đó mình đó là cái nền tảng là từ cái hột lúa hột lúa nó màu vàng màu vàng của lá cờ vàng mình nghĩ là thời xa xưa là như vậy đó một cái nền văn minh là du mục khác với nền mà văn minh mà lúa nước. thì đó không phải là chỉ có bánh trưng bánh dày mà mình chỉ có ăn tim nè ăn tim mà trồng dưa hấu đó quý anh chị thấy không đó là mình chuyên về trồng trọt thì cái lịch sử nó là lấy cái nền tảng đó là cái cái, cái bằng vàng nó khác xa với cái nền văn minh du mục thành ra đó à, mươi tháng 4 thì sự thật thì à, mình muốn góp à, tiếng là mình, mình à, kêu gọi thôi mình thấy cái việc đó là việc làm chính nghĩa việc làm mà nhiều người mong đợi mình thấy trên 3 triệu người hải ngoại này sử dụng cái lá cờ đó hải ngoại có thể bốn năm triệu đó mình nhưng mà mình có thể, thể khẳng định có thể là bốn năm triệu 4 triệu người sử dụng cái lá cờ đó và cái là được lá cờ máu đó, cái là được lá cờ đỏ sao vàng đó gần như không còn ai sử dụng ở trên ờ, trên cái thế giới này hết Người Việt Nam thì khắp toàn thế giới mà không thấy ai sử dụng. Nếu mà có sử dụng thì quả mai là nó nằm ở trong cái cái tòa đại sứ của Việt Cộng thôi. Chứ ngoài ra mình không hoàn toàn không có thấy cái cái bóng dáng của cái lá cờ đỏ sao vàng. Thành ra mình nhìn đó là mình thấy đó là cái chính nghĩa. Cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là cái lá cờ chính nghĩa bất cứ người Việt Nam nào ở trong nước mà đi ra hải ngoại đều đều sử dụng cái nó đồng bào hải ngoại đâu phải là tự nhiên mà có đâu đồng bào hải ngoại là cũng từ ở trong nước đi ra thành ra đó cả số đông của đồng bào đó nếu mà mình đó mình nói bây giờ có đông người để mà sử dụng lá cờ vàng ba sọc đỏ không mình khẳng định điều đó Tuy là nó đã trải qua bao nhiêu thế hệ Nhưng mà đồng bào vẫn biết đến lá cờ vàng ba sọc đỏ Và mỗi khi đồng bào bước ra ngoài Bước ra cái ngoài cái nước mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Thì đồng bào sử dụng lá cờ vàng ba sọc đỏ Biết bao nhiêu người ra ngoài là sử dụng lá cờ vàng ba sọc đỏ thôi thành ra đó ở trong nước đó TV nghĩ cả hàng triệu người hàng bao nhiêu triệu người hàng chục triệu người đều mong mỏi cái lá cờ vàng ba sọc đỏ nhưng mà tại tại sao chúng ta không thể nào thống kê được tại vì đó cộng sản nó đang cai trị cái đất nước mình thành ra tạm thời người dân phải tuân phục theo cái cái cái cái cái bọn mà ác độc đó chứ sự thật ra họ đâu có đâu có thích cái lá cờ đỏ sao vàng để khi nào mà họ ra hải ngoại là tự nhiên là họ thích họ ra hải ngoại rồi họ mới thỏa cái chí mà đứng dưới chào cờ lá cờ vàng ba sọc đỏ giống như quý anh chị em thấy đó chị tạ phong tòng tạ phong tòng là một đại quý của việt cộng đó nhé mà kha sau này chỉ ra hải ngoại chỉ rất là yêu thương lá cờ vàng thí dụ vậy hoặc là chị ờ, Trần Khải Thanh Thủy rất là nhiều người đó là ngay cả ông Bùi Tính bây giờ cũng rất là quý mến cái lá cờ vàng ba sọc đỏ họ biết đó là những cái cái lá cờ chính nghĩa mà lá cờ có từ truyền thống từ ngàn xưa và họ phủ nhận hoàn toàn cái lá cờ phúc kiến lá cờ phúc kiến họ cho lại là lá cờ gọi là ờ, tội ác không thể nào mà dùng sử dụng cái lá cờ phúc kiến cờ đỏ sao vàng được hết Nguyễn Bá Thanh Tiền ừ. chào quý anh chị em đến với diễn đàn nha Đó, hôm nay đó thì theo cái lời kêu gọi của ông Vương Văn Thả thôi ông Vương Văn Thả muốn tất cả chúng ta đều xuống đường để mà uh, biểu tình với lá cờ vàng ba sọc đỏ thì TV256 thấy đây là một việc làm đúng chính nghĩa thì tại sao việc làm đúng chính nghĩa mình không làm mình nên làm mình nên thực hiện mình rất nên thực hiện không phải là là TV256 ở hải ngoại này rồi rồi ờ, mình muốn nói gì thì nói đâu sự thật mà cá nhân TV có trong nước thì TV cũng sẵn sàng cầm lá cờ vàng ba sọc đỏ luật pháp nó có cấm nhiều người đã sử dụng như vậy nhiều người đã sử dụng như vậy và luật pháp nó không bao giờ mà nói nó nó bắt về cái tội mà mà mang cờ vàng bá sực đỏ nó bắt được tội tuyên truyền này nọ lật đổ rồi chứ đâu có cái tội nào mà mà bắt cái người mà cầm lá cờ tổ quốc mà thương yêu lá cờ tổ quốc đâu không có không có lá cờ vàng ba sọc đỏ là nó nó coi như là truyền thống nó hung đúc những cái tinh thần mà đấu tranh của người xưa đến bây giờ nó mới xứng đáng là cái lá cờ tổ quốc còn cái lá cờ mà đỏ sao vàng đó nó coi cái đất nước này đó giống như là làm mới bắt đầu mới bắt đầu từ năm 1945 thành ra thằng cộng sản nó đâu có tổ quốc hoàn toàn nó không có tổ quốc chính vì nó không có tổ quốc thành ra nó tạo ra cái đồng tiền Hồ Chí Minh đồng tiền chỉ có một đồng tiền gọi là Hồ Chí Minh thôi họ và họ sử dụng cái đồng tiền của một cái tên gián điệp tàu như vậy mang cái hình ảnh của tên gián điệp tàu như vậy thì mình cảm thấy là nhục giả lắm và chính vì tên gián điệp tàu này nó bán tất cả quê hương mình nó bán ải nam quan à, bán uh, thác bản dốc rồi nó bán luôn cả hoàng sa rồi rồi trường sa rồi, rồi đảo gạt ma rồi bị ờ, giặc tàu nó xâm chiếm thành ra đây là cái cái lá cờ lá cờ tàu lá cờ nhục nhã và bây giờ nó muốn bán luôn cả đất nước việt nam mà người ta nghĩ rằng nó qua cái mà hội nghị thành đô hội nghị thành đô là người ta nghĩ rằng cái cái cái khi mà tụi nó giao Việt Nam và năm à, 2020 thì bây giờ là chúng ta cần phải gọi là lấy lại cái đất nước này người dân phải đồng lòng lấy lại cái đất nước này không có thể nào mà trở thành ờ, một cái tỉnh của ờ, Trung Quốc được. Cái quá khứ chúng ta đã thấy rất là đau thương của của người ờ, Tây Tạng rồi. Ừ. Người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ, hai cái dân tộc đó khổ sở như thế nào? Bị đàn áp như thế nào? Hàng trăm người đã tự thiêu hơn 100 người đã tự thiêu của hai dân tộc này mà họ không có phá được cái cái cái sức xiềng nô lệ của của giặc tàu từ ngày hôm nay người Việt Nam bước vào cái giai đoạn đó bước vào cái giai đoạn lệ thuộc đó thì mình phải dứt khoát mình phải có cái lòng can đảm và khi mình mình sử dụng cái lá cờ tổ quốc này mình sẽ nhận được cái cái cái cái cái lòng can đảm đó. tự nhiên mình yêu thương cái tổ quốc mình là mình sẵn sàng mình hy sinh tất cả đó. nó là cái hồn thiên anh linh của núi sông mà từ ngàn năm tới bây giờ sẽ hỗ trợ cho cái cuộc đấu tranh của mình và mình khi, khi mình tin vào đó mình tin vào mình yêu thương cái lá cờ vàng ba sọc đỏ mình sẽ được hỗ trợ của những anh linh chiến sĩ những anh linh từ ngàn xưa để mà trợ giúp cho cái cuộc đấu tranh mình để giải trừ được cái cái đảng cộng sản này giải tán được cái đảng cộng sản ác độc này tuy là họ là người việt nam nhưng mà họ họ mang cái chủ nghĩa cộng sản hiểu không thành ra đó họ phải bị giải tán mà khi mà giải tán là chúng ta coi nhau là anh em hết người việt mà bỏ cái tư tưởng cộng sản đi dứt khoát bỏ cái tư tưởng cộng sản thì trở thành là một người việt nam trở thành dòng máu đỏ da vàng chúng ta không có cái cái cái cớ gì mà để mà mà mà mà giết những người anh em chúng ta một khi họ đã dứt khoát được họ hiểu được những cái điều mà sai trái không những điều sai trái nó nó rõ ràng lắm hiểu không bán biển đảo rồi sử dụng lá cờ phúc kiến của giặc những điều sai trái nó hiện hiện trước mắt mình có thể là tại vì họ cố tình họ họ sợ hãi là họ không muốn tìm hiểu thôi sự thật ở trên internet này nó facebook rồi youtube đủ thứ tài liệu để mà mà chứng minh cho họ thấy mà ngay cả giặc tàu đó giặc tàu cũng chứng minh cho họ thấy là giặc tàu tàn ác cái phim mà giặc tàu mà chiếm cái đảo mà gạt ma đó nếu anh chị coi đó những cái tên giặc tàu rồi họ đưa tay lên họ thề trước khi họ mở cái trận đánh gạt ma họ đưa tay lên họ thề để họ chiếm đảo cho mình bằng được chiếm đảo gạt ma bằng được mà họ mình dòm thấy người tàu rất là hèn những người chiến sĩ Việt Nam của mình đó là họ hoàn toàn họ không có không có bắn một phát đạn nào mà thế mà họ vẫn bị giặc tàu rồi là nhắm thẳng bắn người ta không phản ứng vẫn tiếp tục bắn bắn bắn bắn để mà chết hết 64 người chiến sĩ Việt Việt Nam không mình thấy giặc tàu nó hèn không quá hèn đi tại vì anh bắn người ta mà người ta hoàn toàn không có phản ứng được thì anh đâu có thể mạnh giết mà mà 64 người như vậy ta nó giết mà 64 người đó mình gọi đó là trận chiến gọi là thảm sát nó không phải là nó không phải là cuộc mà mà mà mà trận chiến gạt ma mà đây là cuộc thảm sát thảm sát những người Việt Nam thành ra quý anh chị em cứ xuống đường với cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là và phải coi á, cái lá cờ đỏ sao vàng đó là cái lá cờ đó nhục nhã cái lá bờ cờ đó là cờ phản bội tổ quốc mà quý anh chị em biết phản bội đó tội phản bội là tội nặng nhất nặng nhất ở trong bản hiến pháp Hiểu. Dạ. Phản bội tổ quốc là, là tội nặng nhất trong bản hiến pháp. Nên nhớ như vậy. Nội mà các anh đảng viên của đảng Cộng sản đó, thời với cái lời thề là trung thành, tuyệt đối trung thành với đảng. Đó. Khi mà TV256 phân tích cái câu này, nói thật, các anh cũng là những người phản bội tổ quốc. Sự thật các anh chỉ có trung thành với tổ quốc thôi, chứ không phải là trung thành với đảng được. Tất cả mọi người mà trung thành với đảng đều phản bội tổ quốc. Mình phải đặt tổ quốc là trên hết. đảng đâu phải là mang mang ờ, mang ờ, cơm áo cho anh đó người dân nuôi anh mà người dân làm ra hột gạo người dân làm ra giải dốc người dân làm ra tất cả những phương tiện cho anh sử dụng thì anh phải uống nước nhớ nguồn là uống nước nhớ nguồn phải nhớ người dân người dân tạo anh con người của anh thành ra đó anh phải trung thành với người dân trung thành với cái dân tộc này trung thành với cái tổ quốc này chứ không phải là anh trung thành với với, với đảng cộng sản được tuyệt đối trung thành với đảng cộng sản được rồi đến mai mốt mà chết đi cái nó lập mộ cho anh là tổ quốc ghi công trong khi anh anh trung thành với nó mà nó nó là tổ quốc ghi công chứ anh đâu phải trung thành với tổ quốc đâu mà phải ghi, ghi công ghi ơn anh anh trung thành với đảng thì ừ, ừ, để mà mà mà đảng ghi, ghi ơn anh đi ghi công anh đi mấy mấy anh cộng sản là toàn là làm những cái chuyện mà mà phản quốc không? tội ác không Dạ hôm nay thì ừ, TV muốn chia sẻ ngắn gọn vậy thôi 37 phút rồi thành ra TV ờ, gửi cho quý anh chị em ờ, trước hết thì gửi cho chị em những cái mà biểu ngữ biểu ngữ biểu tình ờ, tại gia <laughs> rồi cho quý anh chị em thấy đó đó giải tán đảng cộng sản việt nam là điều mà cấp bách nhất của tất cả chúng ta của dân tộc việt nam để mà thoát khỏi cái cái vòng nô, nô lệ của của của giặc tàu ra giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam. Rồi, cái bô xích Tây Nguyên đó là cái điều mà nguy hiểm vô cùng luôn. Hiểu không? Tại vì cái cái cái chất mà bùng đỏ đó mà nếu mà nó tràn xuống đồng bằng đó, thì chúng ta không có thể nào mà tưởng tượng được cái sự thiệt hại của nó. Nó đe dọa toàn nước luôn cái bô xích mà tây nguyên nó tràn xuống đồng bằng rồi nó tràn xuống ờ, từ từ nó tràn tới sài gòn sông đồng nai ờ, sông hương cái tất cả những con sông nó về phía nam nó là nó tiêu tùng hết cái bô xích tây nguyên nó nó nó tiêu tùng gọi là cá tôm rồi đồng bằng nó cũng giết luôn nữa cỏ đâu có mọc lên được mấy cây cối đâu có mọc mọc lên được đâu cái bô xích tây nguyên nó nó rất là quan trọng thành ra chúng ta phải stop bô xích tây nguyên năm nào chúng nó cũng khai lỗ đó thể nào chúng nó mà làm nhôm mà chúng cứ tiếp tục khai lỗ mỗi năm mấy trăm triệu đô la chịu nổi không không thể chịu nổi được đâu quý anh chị em nó toàn là những cái con sâu mọt để mà để mà mà hại dân hại nước thôi hoàn toàn như vậy ấy. của hồi nãy nhiều lắm mà ủa rớt xuống rồi rớt xuống không thấy rồi Lee and Man cút khỏi Việt Nam Lee and Man cút khỏi Việt Nam đó những cái chỗ mà nó sản xuất ra bụi chất độc đồ đó mà người dân là phải dùng cái bao ni lông luôn người dân dùng bao ni lông để mà mà thở chúng ta có thể thấy cái đất nước nào mà dùng bao ni lông mà người dân dùng bao ni lông nữa mà thở không Thấy không rất là giả man ô nhiễm rồi Formosa cút khỏi Việt Nam Formosa cút khỏi Việt Nam Dạ yeah, Formosa cút khỏi Việt Nam Dạ yeah, TV muốn chia sẻ đồng hành cùng quý anh chị em trước cái ngày 30 tháng tháng 4 nha. Đó. Thì chúng ta à, chúng ta à, TV cũng muốn là quý anh chị em gọi là xuống đường biểu tình, không có nên trong nhà. Tại sao chúng ta có tại sao chúng ta phải sợ hãi như vậy? Đấu tranh không có nên sợ hãi. Biết mình làm đúng thì hãy làm. Biết mình làm có chính nghĩa mình biết mình làm có hàng triệu người yêu mến. Mình làm câu chuyện này, hàng triệu người yêu mến, ngay cả người miền Bắc cũng dùng sử dụng cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Rất là nhiều người miền Bắc hiện tại đang sử dụng cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Tại vì người ta nhìn thấy cái chính nghĩa. Người ta nhìn thấy tổ quốc ở đâu. chứ không phải là những cái con người mà vô tổ quốc mà mà sử dụng lá lá lá cờ đỏ sao vàng đâu thành ra khi mà mình mình đấu tranh mà để cho cái tổ quốc quốc của mình trường sinh sinh tồn thì mình làm việc đó là chính nghĩa chính đáng việc chính đáng cứ việc làm hiểu không không sợ gì hết hoàn toàn đừng có sợ gì hết và khi mình mình ôm lấy cái lá cờ tổ quốc rồi đó là nó thuộc về cái cái hồn thiên sông núi để mà bảo vệ mình và khi mình đã cầm cái lá cờ xuống đường tự nhiên mình có cái sức mạnh khẳng định tự nhiên mình có cái sức mạnh mà không có ai mà có thể cản được cái sức mạnh của mình một khi mình mình yêu mến cái lá cờ đó mình cầm nó trong tay TV bảo đảm quý anh chị em sẽ thấy được cái sức mạnh của nó dù là các quý anh chị em tay không mà chỉ quý chị em nhất quyết cầm lá cờ đó rồi thì quý anh chị em sẽ sẽ thấy được cái sức mạnh sức mạnh của của tổ quốc của tiền nhân dạ yeah, TV xin chấm dứt cái cái cuộc nói chuyện ở đây để đừng có quá dài nha à, à, xin mến chào quý anh chị em